Hôm nay là một ngày đẹp trời để Bi đi tạm nắng Nhưng mà Bi sợ đít đen lắm nên Bi sẽ để cái đít vô cái bóng <laughs> Ai hết phim rồi thôi đi vô Và đó là kết thúc của bộ phim Ủa? Còn hả? Mấy cậu nghĩ phim hết ư ừ, Mấy cậu sai rồi Ủa mà phim hết thiệt á Trời ơi trường thó tiền đành chia tay vĩnh viễn bạch thu kỳ ơi kỳ chưa có chết nha mày tào lao vừa thôi